thao nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời cỏ cây hoa lá hương thơm tỏa ngát đồng biết em giờ đây nơi đâu nhân giúp cho ta trinh ơi nhân giúp cho ta mây ơi thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào lần theo dấu vết em đi tìm đâu cho thấy em yêu tình yêu đôi cháy trong tim phút giây nào vui tháng tháng năm năm trôi qua gió tuyết mưa rơi trường trang 转浪涛。 Once upon a time there was a tavern tìm được cho thấy em yêu tình yêu đôi cháy trong tim phút giây nào trôi qua gió tuyết mưa rơi trên xa tình anh vẫn xanh như lá cây đang mùa xuân